Xin chào các bạn Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tư thế ờ, V ngược Hôm trước chúng ta đã tập tới ờ, tư thế rắn hổ mang Và để tiếp nối thì hôm nay chúng ta sẽ tập tư thế V ngược Về phần lợi ích ờ, từ video này tôi sẽ xin phép được ghi lại phần lợi ích ở bên phía dưới phần mô tả của video Mong quý vị tham khảo thêm phần lợi ích ở phía bên dưới để rút ngắn thời gian rồi ờ, về cách thực hiện thì tôi sẽ đi tiếp tục theo ờ, tư thế giấm hổ mang và lên viên ngược để cho một ờ, chuỗi tập của chúng ta có thể được kết nối nhịp nhàng vâng chúng ta bắt đầu nhé bắt đầu từ tư thế giấm hổ mang luôn này rồi đang trong tư thế giấm hổ mang à. tư thế giấm hổ mang lúc nào này rồi đúng không ạ rồi rõ ra từ từ dựng mũi bàn chân lên bây giờ bắt đầu lên tư thế về ngược nhé đang tư thế giãn hổ mang này bây giờ lên tư thế về ngược này dựng mũi bàn chân lên này rồi từ từ nâng tay đẩy người dần ngược lại úp lòng bàn chân xuống mặt sàn rồi chúng ta chỉnh bàn chân nếu bàn chân chưa áp được hết xuống mặt sàn nhé thì chúng ta bước chân về phía đầu của mình không đẩy tay về về một phía chân nhé mà chúng ta bước chân về phía đầu của mình rồi khi lên tư thế về ngược thì chúng ta đẩy cao đỉnh hông này ép đầu về phía hai ngón chân cái của mình duỗi căng cái chân của mình ra cứ căng theo khả năng của mình nhé không cần không cần phải uh, cố gắng quá nhưng mà miễn là để làm căng cái chân của chúng ta ra kéo giãn phần cơ gân kheo này đẩy cao đỉnh hông này ép đầu về phía hai ngón chân cái này để mở hết phần vai lưng trên này rồi giữ nguyên tư thế này một lát rồi trả thế thì chúng ta từ từ trườn người về tầm ván hạ đầu gối xuống chúng ta đẩy người ngồi dần ngược lại và tiếp tục các tư thế tiếp theo rồi tôi làm lại một lượt nhé rồi đang trong tư thế rắn hùng an này rồi, hít vào mở vai đỡ ngược ngửa cổ khuỷu tay này rồi lên tư thế bên ngược này dựng mũi bàn chân lên này đẩy người nâng vai lên này đẩy người về phía sau này áp hết lòng bàn chân xuống mặt sàn này đẩy cao đỉnh hông lên này ép đầu về phía hai ngón chân cái của mình này kéo căng phần cơ gân kheo đẩy cao đỉnh hông này kéo giãn phần cột sống này mở hết phần khớp vai khớp lưng trên vai và cơ lưng trên rồi từ từ trả thế đủ à, chúng ta có thể về tư thế em bé nhé rồi à, vậy là video đến đây đã kết thúc rồi hãy ờ, đăng ký theo dõi và chia sẻ kênh để xem thêm nhiều video bổ ích khác à, xin cảm ơn và cảm tạ quý vị